Xin chào các bạn, chị là Minh Hiên đây. Có bao giờ các bạn cảm thấy ở trong cuộc đời này có rất là nhiều những nghịch lý éo le mà bản thân chúng ta phải đương đầu không? Nhưng mà mỗi khi chúng ta cảm thấy cuộc đời này có rất là nhiều cái trùng trình và éo le như thế thì chỉ xin các bạn hãy tự giải đáp cho mình bằng những vần thơ như thế này. Đó là Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó, sao ta không tròn ngay từ trong tâm có nghĩa là nếu như khi nào các bạn cảm thấy những cái trùng trình éo le xảy ra với cuộc đời mình thì hãy tự nhìn nhận lại về bản thân mình để sửa mình giúp cho mình ngày càng tốt hơn nhé ngày hôm nay ở trong phần audio văn học này chị muốn chia sẻ cùng với các bạn về một chuyện ngắn cũng nói về những cái éo le và trùng trình như thế và để xem là nhân vật trong truyện ngắn đó của chúng ta đã có những cái sự thay đổi như thế nào các bạn nhé. Đó là truyện ngắn Bến quê của tác giả Nguyễn Minh Châu. Các bạn đều biết rồi đấy, trong nền văn học Việt Nam hiện đại thì nhà văn Nguyễn Minh Châu được coi là cây viết, được coi là người mở đường đầy tinh anh và tài năng trong công cuộc đổi mới văn học sau năm 1945 thì tác giả này có rất nhiều tìm tòi, đổi mới về tư tưởng nghệ thuật và là người mở đường tinh anh và tài năng cho công cuộc đổi mới văn học. Nói về phong cách sáng tác của tác giả này thì có cái sự kết hợp hài hòa giữa chất triết lý cuộc đời với chất trữ tình lãng mạn và hình tượng nhân vật được soi thấu trong mối quan hệ đa chiều, phức tạp, giọng điệu thì trầm tĩnh và khắc khoải tác phẩm Nguyễn Minh tác phẩm Bến quê của nhà văn Nguyễn Minh Châu được sáng tác trong chặng đường sau năm 1975 của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Khi nền văn học nghệ thuật đang đứng trước yêu cầu đổi mới để bắt nhịp cùng với sự thay đổi của đời sống xã hội, cũng như nhiều tác phẩm khác của mình, trong Bến quê của Nguyễn Minh Châu đã khai thác rất thành công tình huống chuyện mang đầy nghịch lý. Có lẽ những nghịch lý ấy dưới ngòi bút tài hoa chính là thứ công cụ đắc lực nhất để thể hiện chiều sâu triết lý tư tưởng. Bến quê là câu chuyện được kể lại qua cái nhìn, chiêm nghiệm của nhân vật nhĩ, nhân vật trung tâm, nhân vật mà tác giả gửi gắm rất nhiều tâm tư nguyện vọng cùng với những bài học cuộc sống đáng chăn trở về giá trị cuộc sống gia đình và những vẻ đẹp bình dị nơi quê hương. Nhân vật quan trọng nhất mà chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu ở trong tác phẩm này đó chính là nhân vật nhĩ và bây giờ thì chị em mình sẽ cùng với nhau chia sẻ về nhân vật này các bạn nhé chúng ta có thể thấy rằng trong những sáng tác của nhà văn Nguyễn Minh Châu như đã nói cùng với các bạn nó thường chứa đựng những suy ngẫm trải nghiệm sâu sắc về con người về cuộc đời và bến quê đã ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc như một bài học đáng giá những thông điệp bài học ấy được thể hiện thông qua nhân vật nhĩ cùng với hoàn cảnh sống và những suy nghĩ, cảm nhận của anh về thiên nhiên và cuộc đời. Có thể thấy rằng Nhĩ là người đã từng đi khắp nơi, ở ờ, đi mọi nơi, ở tuổi trẻ của mình, nhưng về cuối đời anh lại bị cột chặt bởi giường bệnh. Căn bệnh hiểm nghèo khiến Nhĩ không thể tự di chuyển dù chỉ vài mươi phân ở cảnh ngộ éo le đó, chỉ có thể bất động nhìn qua cửa sổ. Tới bên bờ kia sông, mọi trải nghiệm hiểu biết trước đây của Nhĩ Dường như chẳng còn giá trị và chẳng giúp ích được gì cho anh cả. Hoàn cảnh này buộc anh phải sống chậm lại. Đó là một dụng ý nghệ thuật của nhà văn để nhân vật cảm nhận và suy nghĩ một cách tự nhiên. Và kết quả là anh đã có những suy nghĩ và cảm nhận mới là sự ngỡ ngàng nhận ra điều quý giá ở tình trạng kiệt sức và bất lực. Bởi vậy mà những chiêm nghiệm của nhĩ càng khiến cho bạn đọc chú ý và cũng có những suy ngẫm theo. Trước tiên là những cảm nhận và phát hiện của nhĩ về vẻ đẹp của thiên nhiên. Bằng những linh cảm, anh biết thời gian của mình chẳng còn bao lâu nữa, để rồi khi sống chậm lại, để ý kỹ hơn, anh phát hiện ra những vẻ đẹp xung quanh rất đỗi giản dị gần gũi. Đó là tiết trời mùa thu đã xoa dịu đi cái nóng hầm hập của căn phòng. Đó là những chùm hoa bằng lăng bên cửa sổ lúc cuối mùa đang thưa thớt và đậm sắc hơn. Đó là con sông hồng đỏ một màu mang một màu đỏ nhạt, mặt sông rộng thêm ra. Đó là vòm trời như cao hơn, những tia nắng sớm đang từ từ di chuyển xuống mặt nước. Đó là bãi bồi bên kia sông, cả một vùng phù sa đang phô ra màu vàng thau xen lẫn màu xanh non tất cả như một bức tranh với đầy đủ sắc màu của cuộc sống. Thiên nhiên ấy được nhân vật nhĩ cảm nhận từ gần đến xa, từ thấp đến cao, khiến cho cảnh thiên nhiên vừa có chiều rộng lại vừa có chiều sâu. Không gian cảnh sắc ấy vốn không hề xa lạ mới mẻ, chỉ có điều là giờ đây nhị mới có cơ hội và thời gian để ý và nhận ra những màu sắc thân thuộc quá như da thịt hơi thở của đất màu mỡ chỉ những điều gần gũi thân thuộc như thế đã trở nên đẹp đẽ như một phát hiện khám phá đặc biệt của một kẻ đã từng đi tới không sót một xó xỉnh nào trên trái đất. Cũng đúng thôi, con người ta thường chỉ ham thích và mong muốn phiêu du khắp nơi, biết tất cả mọi thứ, thông thạo mọi bí mật trên thế gian, nhưng lại không biết đến một điều nhỏ nhoi nào đó ngay bên cạnh mình trong khi cái điều nhỏ nhoi ấy lại là thứ vỗ về con người khi họ kiệt sức và thiên nhiên, quang cảnh xung quanh, gian gác của Nhĩ bây giờ chính là một trong những điều gần gũi bình dị ấy. Theo dòng cảm xúc và tâm trạng của nhân vật, con người và cuộc sống xung quanh cũng dần hiện lên và như với tâm thế ban đầu ta cảm nhận, mọi hình ảnh, mọi yếu tố của đời sống vốn rất bình thường gần gũi, nhưng dưới con mắt của một người bệnh, ở những ngày cuối cùng của cuộc đời tất cả đều đẹp đẽ đến lạ kỳ. Nhĩ cảm nhận thấu hiểu được những phẩm chất tốt đẹp từ Liên. Anh nhận ra bên cạnh mình bấy lâu nay là một người vợ hiền, mộc mạc, những ngón tay gầy guộc. Lần đầu tiên Nhĩ để ý thấy Liên đang mặc tấm áo vá. Một người vợ tần tào với đức hy sinh khiến Nhĩ xúc động. Suốt đời anh chỉ làm em khổ tâm Vậy mà em cứ nín thinh Còn Liên chỉ ân cần Có hề sao đâu Miễn là anh sống Luôn luôn có mặt anh Tiếng nói của anh trong gian nhà này Cô vẫn luôn đảm đang chăm chút cho gia đình nhỏ Yêu thương chồng hết mực Chăm lo cho anh từ miếng ăn ấm thuốc Đến những lời an ủi động viên rất tinh tế, liên hiểu được những dự cảm không lành của chồng. Chị lảng tránh những câu hỏi của anh, chỉ ân cần âu yếm và động viên. Anh cứ yên tâm, vất vả tốn kém đến bao nhiêu em với các con cũng chăm lo cho anh được. Cô khiêm nhường bước từng bước rón rén, quen thuộc suốt một đời người đàn bà trên những bậc gỗ mòn lõm, khiến Nhĩ vừa cảm thấy thân quen, lại vừa như chợt nhận ra điều gì. Phải chăng Liên, người vợ của anh, vẫn luôn tần tảo như thế nên mọi sự chăm sóc của cô dành cho gia đình đã trở nên quen thuộc quá, đã trở thành một lẽ tự nhiên để rồi đến bây giờ, Nhị mới ngỡ ngàng nhận ra và thấm thía. Anh đã cảm nhận và thấu hiểu một cách trọn vẹn những vất vả nhọc nhằn, sự hy sinh thầm lặng của Liên. Từ đó, anh thêm trân trọng vẻ đẹp cao quý trong tâm hồn người vợ và yêu thương vợ hơn, trân trọng gia đình này hơn. Anh nhận ra đứa con trai đang ngày một trưởng thành, càng lớn, càng có nhiều điểm giống anh. Để rồi, bến đỗ gia đình chính là niềm an ủi lớn lao nhất cho tâm hồn bệnh nhân những ngày cuối đời. Sau nhiều ngày tháng bôn tàu tìm kiếm, nhị đã tìm thấy nơi nương tựa là gia đình trong những ngày này. nhị cũng cảm nhận được tình làng nghĩa xóm thân thiết chân thành qua nét đáng yêu của những đứa trẻ hàng xóm. Sự hồn nhiên, trong sáng, sự săn sóc có phần vụng về nhưng đầy yêu thương của lũ trẻ dường như sưởi ấm và đem lại thêm sức sống cho tâm hồn người bệnh. Ngay cả khi mùi dưa chua lòm từ ngón tay của bọn trẻ cũng khiến Nhĩ yêu thêm những đứa trẻ này. Giữa sự quan tâm chăm sóc của mọi người, Nhĩ càng xúc động hơn khi sáng sáng cụ giáo khuyến lại hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh – dù chỉ là lời hỏi thăm động viên đơn giản thôi nhưng tất cả là tấm lòng vô cùng đáng quý thật tự nhiên nguyễn minh châu đã để cho tự nhân vật của mình khám phá phát hiện để nhìn ra những điều gần gũi giản dị thân thuộc để cho anh tự nhận ra bến đậu bình yên của cuộc đời không phải tìm đến nơi chân trời góc bể mà chính là gia đình là xóm làng là quê hương ở trong hoàn cảnh éo le, tâm trạng đang bộn bề giữa bi quan và xúc động. Nhĩ chợt có một mong ước được sang bên kia sông. Anh phát hiện ra vẻ đẹp bình dị mà đầy hấp dẫn của bãi bồi bên kia sông. Đó là một mảnh đất trù phú, mang theo hơi thở của cuộc sống. Một thứ màu vàng thau sen với xanh non, những sắc màu thân thuộc quá như da thịt, hơi thở của đất màu mỡ. Đó là hiện thân cho tất cả những điều bình thường gần gũi, nhưng bỗng chốc trở nên xa xôi một chân trời gần gũi mà lại xa lắc vì chưa hề bao giờ đi đến. Từ những phát hiện đó, anh khao khát được một lần đặt chân lên bãi bồi, xong vấp phải hàng loạt những nghịch lý. Nghịch lý đầu tiên là anh không còn khả năng cơ hội để thực hiện khao khát của mình. Nghịch lý thứ hai là nhĩ dồn ước mơ của mình vào cậu con trai nhưng đứa con trai lại không hiểu được ước muốn của anh mà thực hiện một cách miễn cưỡng rồi bị những trò chơi vô bổ cuốn đi và bỏ lỡ chuyến đỏ duy nhất trong ngày. nhĩ không trách con, bởi anh hiểu khi còn trẻ, người ta thường bỏ qua và không nhận ra những giá trị đích thực của cuộc sống. Nhà văn Nguyễn Minh Châu đã sử dụng nhiều hình ảnh mang lớp nghĩa biểu tượng để thể hiện những điều nhân vật nhĩ chiêm nghiệm được trò chơi phá cờ thế trên hè phố chính là tượng trưng cho những cám dỗ, cho những điều hấp dẫn con người, khiến cho con người đi sai hướng. Mà cơ hội thì khó xuất hiện lần thứ hai như chuyến đò ngang chở khách qua sông, duy nhất chỉ có một lần trong ngày. Đó cũng là quy luật phổ biến của đời người. Con người ta trên đường đời thật khó tránh được những điều vòng vèo hoặc trùng trình. Con đường trong tâm thức của nhĩ, vòng vèo trùng trình vì nhiều người bị lạc đường, lạc hướng, thiếu trí tuệ. Hình ảnh con đò cập bến phải chăng là biểu tượng cho con đò đưa Nhĩ đến bến bờ hư không của một kiếp người? Giây phút đó, Nhĩ sắp từ giã cõi đời mà anh vẫn chưa thực hiện được mong muốn cuối cùng của bản thân mình. Cái mảnh đất phù sa bên kia sông vẫn cứ xa lắc. Kết thúc chuyện là hình ảnh cứ ám ảnh mãi trong lòng người đọc khi Nhĩ cố giơ tay ra hiệu cho người con trai khi chiếc đò cập bến. Nhưng mọi cố gắng của anh dường như là vô vọng Nó xoáy sâu vào tâm trí ta một cảm xúc khó tả đến nao lòng Nhà văn Nguyễn Minh Châu đã xây dựng thành công nhân vật nhĩ Anh là một nhân vật tư tưởng của tác phẩm Để nhà văn gửi gắm những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc đời Có gì hạnh phúc hơn khi được sống trong tình yêu thương của gia đình và quê hương phải chăng biết nâng niu trân trọng những vẻ đẹp giá trị bình dị thân thuộc của cuộc sống quê hương Như thế mới thực sự là hạnh phúc Đó là tiếng lòng mà Nguyễn Minh Châu đã tỏ bày ở trong những trang viết của mình Được không ạ? Các bạn thân mến, đó là phần nội dung mà ngày hôm nay chị muốn chia sẻ cùng với các em về tác phẩm Bến quê của nhà văn Nguyễn Minh Châu và hy vọng rằng là với tác phẩm Bến quê của nhà văn Nguyễn Minh Châu thì cũng là một cơ hội để thêm một lần nữa chúng ta tự nhìn nhận lại chính bản thân mình về những điều chúng ta đã trải qua, những điều chúng ta đang có. Để thêm một lần nữa chúng ta trân trọng gia đình, trân trọng những người xung quanh và trân trọng quê hương nơi mình đã sinh ra. Bởi nói như nhà thơ Đỗ Trung Quân thì quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người rất cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay đã lắng nghe phần audio văn học của chị Hiên. Chị hẹn gặp lại các bạn ở trong phần audio văn học tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em.